Kính chào quý khách, chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Long Thành và chỉ mất 10 phút để đến trung tâm thành phố Aqua. Thời tiết hiện tại rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt Aqua City với rất nhiều cây xanh và sông ngòi. Quý khách hãy yên tâm để tận hưởng những giá trị sinh thái tại nơi đây. Aqua City chào đón bạn, những cư dân tinh hoa, trở về nơi an cư lý tưởng, nơi hạnh phúc gia đình được vun vén từ những điều nhỏ nhất mang đến trải nghiệm, sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày. Sức khỏe ông bà được đảm bảo, con trẻ được học tập trong môi trường an toàn, lành mạnh với những tiện ích đẳng cấp, đề cao giá trị sống trong lành tiện nghi, nhiều ích lợi cho sức khỏe giữa miền xanh sinh thái. Bên cạnh cụm tiện ích thương mại, giải trí hiện đại, nâng tầm giá trị, một điểm đến đa trải nghiệm bên sông nhiều tiềm năng, hấp dẫn bậc nhất khu vực. Hứa hẹn là nơi thưởng ngoạn, điểm đến yêu thích của mọi gia đình du khách trong và ngoài nước với đa dạng các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí sôi động cùng những dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Cùng lưu lại những khoảnh khắc vui chơi tuyệt vời bên bạn bè tại tổ hợp quảng trường. Bến du thuyền Aqua Marina trải nghiệm các hoạt động thể thao sông nước hấp dẫn, ngắm hoàng hôn từ khán đài vọng cảnh, thư thái bên ly trà chiều tại Garden Palace với kiến trúc kính độc đáo, ngập tràn hoa và ánh sáng, chấm mình trong không gian ẩm thực đa dạng từ Nova F&B nâng tầm trải nghiệm mua sắm đẳng cấp từ các thương hiệu thời trang mỹ phẩm quốc tế từ Nova Retail, Tận hưởng những phút giây thư giãn tại resort sinh thái năm sao Aqua City Resort by Fusion. Thỏa sức chiêu cùng âm nhạc, mãn nhãn với các sự kiện thời trang quốc tế trong không gian nghệ thuật đẳng cấp. Aqua City không ngừng phát triển, khơi dậy tiềm năng tăng trưởng bền vững, trở thành điểm hẹn lý tưởng, thu hút cho các nhà đầu tư đến với đô thị gặp gỡ đối tác trong không gian riêng tư sang trọng tại trung tâm hội nghị Aqua Business Lounge. Tận hưởng buổi tối hoàn hảo tại hội du thuyền Aqua Giá Club cùng tấm vé gia nhập giới thượng lưu, tinh hoa đẳng cấp. Thương cảng, bến du thuyền 700 chỗ đầu sẽ là trạm dừng chân, chuẩn bị cho hành trình ra biển lớn. Dù bạn là ai, người tìm kiếm nơi an cư lý tưởng cho gia đình hay đơn giản là tìm một điểm trải nghiệm thú vị, một nơi đầu tư cho tương lai, Aqua City All in One Điểm đến phồn hoa, nâng tầm phong cách, đầu tư bền vững Aqua City hân hạnh chào đón quý khách đến với hành trình tham quan Điểm đến phồn hoa, sinh thái giao hòa Aqua City, đô thị sinh thái thông minh phía đông thành phố Hồ Chí Minh